Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của chúng mình. Các bạn muốn khám phá thế giới, muốn khám phá những câu chuyện hay trên thế giới thì hãy đến với clip ngay sau đây. Những cục vân đất giá nhất thế giới, viên 80kg trị giá 3 triệu USD nếu bạn nghĩ phân là thứ bẩn thỉu và vô giá trị thì chắc hẳn bạn đã nhầm to rồi đấy. Trên thực tế, có những cục phân trị giá hàng triệu USD, thậm chí một số còn được dùng làm hương liệu để sản xuất nước hoa. 1. Cục phân hóa thạch của ngân hàng Lloyd Năm 1972, để xây dựng một chi nhánh mới của ngân hàng Lloyd ở Yorkshire, Anh, các công nhân xây dựng đã đào được một hóa thạch phân dài 20cm rộng 5cm. Các nhà sử học cho biết cục phân này có tồn tại từ thế kỷ thứ 9 dưới sự cai trị của người Viking. Họ cũng nhấn mạnh rằng chủ sở hữu của cục phân này có vấn đề về đường ruột và có thể đã không đi tiêu trong vài ngày. Thức ăn chính chủ yếu của cha đẻ cục phân này là thịt và bánh mì. Hóa thạch phân hiện tại có giá 39.000 USD, tuy nhiên nó đã không được bán và hiện đang được lưu giữ trong bảo tàng lịch sử Viking. 2. Phân chim Brazil Cà phê guano của Brazil là một loại cà phê đắt tiền khác được làm từ chất thải động vật, tương tự như cà phê trồn. Như tên gọi của nó, loại cà phê này được làm từ phân của các loài chim hoang dã tại Brazil. Nông dân địa phương sẽ tìm những hạt cà phê chưa được tiêu hóa trong phân của các loài chim hoang dã tại Brazil. Loại cà phê phân này được xem là thành phần quý tộc trong giới cà phê và có giá khoảng 700 bảng mỗi kg, tương đương 21 triệu Việt Nam đồng trên 1 kg. 3. Phân voi Phân của những con voi sống ở vùng tam giác vàng Thái Lan được sử dụng để tạo ra một trong những loại cà phê đắt nhất thế giới, còn được gọi là cà phê ngà đen, được làm từ hạt cà phê chiết xuất từ phân voi. Vào năm 2012, một bao cà phê ngà đen được bán với giá 500 USD và một cốc được bán với giá 50 USD. Nhà sản xuất cho biết cà phê ngà đen có vị độc đáo, không đắng vì hạt cà phê đã bị axit hóa trong dạ dày của voi. Hương vị của nó cũng bị thay đổi bởi mía, chuối và các loại thực phẩm khác mà voi ăn. Được biết, phần voi cũng có thể tạo ra một loại bia ăn Konokuro. Bia này chỉ có ở Nhật và nó được bán hết vèo trong vài phút sau khi đăng thông tin quảng cáo trên website của công ty. Bia còn có tên gọi là ăn Konokuro, một cách chơi chữ trong tiếng Nhật, nghĩa là màu đen và làm từ phân. 4. Hóa thạch phân dài hơn 1 mét vào năm 2012, một người đàn ông vô danh đã đào được một cục hóa thạch màu vàng nâu dài 102cm của một sinh vật cổ đại không xác định, được khai quật ở khu Toledo của Washington DC. Có lẽ cục phân siêu to khổng lồ này có niên đại từ 6 đến 33 triệu năm. Vào năm 2014, hóa thạch phân cổ này đã được bán đấu giá với giá 10.370 USD. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng nó là một hóa thạch trông giống như phân, nhưng thực sự chưa chắc nó đã là một cục phân hóa thạch. Họ nghĩ rằng nó có thể là một vật liệu cho núi lửa biến thành đất sét sau khi rơi xuống đầm lầy. 5. long diên hương, phân cá nhà táng Năm 2016, ba ngư dân ở Vương quốc Oman đã tìm thấy 80 kg phân cá nhà táng, giá trị tương đương với 3 triệu USD. Trong cùng năm đó, một cặp vợ chồng ở Anh đã phát hiện ra một mảnh phân tương tự nhưng chỉ nặng 1,57 kg và bán được với giá 70.000 USD. Được biết, con người đã sử dụng long diên hương từ hơn 1.000 năm trước. Ngày nay, chúng được coi là nguyên liệu quan trọng để sản xuất ra những loại nước hoa cao cấp. Long diên hương thường cứng lại khi tiếp xúc với ánh nắng, không khí và nước biển. Chất thơm Ambrein là thành phần chính của long diên hương, phân cá nhà táng. Chất này có tác dụng giữ cho mùi nước hoa bám trên da suốt nhiều giờ. Ngoài ra, chất này có tác dụng kích thích tham muốn ở loài chuột. Trên thực tế, cơ hội để tìm thấy long diên hương là cực kỳ hiếm vì chỉ có khoảng 200.000 con cá nhà táng trên thế giới. Do cá nhà táng là loài nguy cấp nên long diên hương bị cấm ở Mỹ, nhưng nó vẫn có giá trị cao ở nhiều nước như Pháp.